Thưa quý vị và các bạn, một sóng lạnh mới lại tăng cường thêm xuống nước ta, dù cường độ không mạnh nhưng lại có xu hướng lệch đông ra phía biển. Vì thế mà nó làm gia tăng lượng ẩm trong không khí, khiến cho các tỉnh miền Bắc chuyển sang trạng thái là mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhiều. Những cơn mưa này tập trung nhiều ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Đến trưa chiều không khí lạnh sẽ bước vào giai đoạn suy yếu rõ, trời có nắng nhưng mây vẫn còn nhiều, nhiệt độ tăng lên mức từ 22 đến 25 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ, tác động của không khí lạnh khá yếu thì nhiệt độ cao từ 24 cho tới 26 độ. Với miền Trung cùng lúc đang chịu tác động của hai hình thái gây mưa, ở phần phía Bắc của đèo Hải Vân trở ra tới Thanh Hóa là do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc xuống. Còn tại phần phía Nam của khu vực đèo Hải Vân thì vẫn chịu ảnh hưởng của gió đông. Cả hai hình thái này đều yếu, vì thế nó chủ đạo gây ra tình trạng mây nhiều ở phố miền Trung. Diện mưa thì cũng xuất hiện nhiều nơi nhưng lượng mưa thì nhỏ dưới 5mm. Những cơn mưa nhỏ cộng với mây nhiều làm cho nền nhiệt trong ngày ở miền Trung không tăng cao. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế giao động trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định nhiệt độ là từ 24 đến 27 độ. Còn phần từ Phú Yên trở xuống đến Bình Thuận ở mức từ 28 đến 30 độ. Ở phía Nam trong hôm nay thời tiết khá tương đồng với nhau, đều không có mưa, ban ngày trời tạnh giáo, nắng sớm, và kéo dài cả ngày khiến cho nhiệt độ tăng cao. Ở Tây Nguyên nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều ở các tỉnh thành thuộc miền Đông với mức nhiệt cao từ 33 đến 35 độ. Còn tại miền Tây nhiệt độ là 32 đến 34 độ, trời cũng nóng về trưa và chiều.